kỹ thuật thở ngược này nó vô cùng tuyệt vời điều đầu tiên mà tôi muốn nói đến cái, cái tác dụng tuyệt vời của nó đó là nó giúp cho chúng ta cải thiện nâng cấp nâng cao chất lượng cuộc sống vợ chồng hay còn gọi là cuộc sống phòng the kỹ thuật thở ngược này đối với cả hai giới nam và nữ nó giúp khắc phục được cái chứng bệnh có tên gọi là bệnh lãnh cảm kỹ thuật thở ngược giúp cho người nam giới khắc phục được rất là nhanh, rất là thần kỳ có thể nói dùng cái từ như vậy. Cái chứng bệnh xuất tinh sớm. Bởi vì khi chúng ta thở ngược thành thạo ấy thì cái bó cơ vòng cơ vòng là cái bó cơ ở phần hạ của cơ thể ở khu vực bàn tọa của mình thế này nó sẽ bóp chặt lại khi mà cơ vòng nó bóp chặt nó khít chặt lại thì nó sẽ khóa được cái van mà qua cái van đó cái tinh trùng của người đàn ông nó thoát ra bên ngoài giúp cho đàn ông kéo dài được quá trình xuất tinh đối với nữ giới khi mà người nữ nắm được cái kỹ thuật thở ngược này thì cũng làm cho cái cái bó cơ vòng ở phần hạ phần dưới cơ thể mình nó bóp chặt vào thì khi mà cơ vòng vòng bó cơ vòng của mình ấy, nó thít chặt vào cái, cái quan sinh dục nữ và cụ thể ở đây là âm đạo nó cũng được thít chặt bóp chặt vào hết cỡ mà khi âm đạo được thít chặt bóp chặt vào thì người nữ không phân biệt tuổi tác không phân biệt cái chuyện mà mình đã có gia đình lâu chưa đẻ bao nhiêu con thì khi cơ vòng bóp chặt vào âm đạo thít chặt vào thì người nữ sẽ quay trở lại với cái thuở thiếu nữ cái thời trinh nữ của mình tức là mọi thứ nó nó đều như là như chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau là lần đầu làm chuyện đấy Bây giờ cái thở ngược này thì cô bác anh chị có thể thở được ở mọi tư thế, ngồi trên thảm như chúng ta đang ngồi, ngồi trên ghế. Nhưng nếu ngồi trên ghế thì nên để chân chạm đất và nên nhớ là nếu khi mà chân chạm đất mà là nền đất hay nền đá hoa thì phải đi dép hoặc đặt chân trên thảm chứ tuyệt đối không để bàn chân chạm xuống cái nền đất hoặc nền đá. Chúng ta sẽ hít thở theo cái uh, những cái bước như sau. Mình vừa hít vào vừa hóp bụng dưới vừa nhíu cái hậu môn của mình lên săn cái mông của mình lại và nín hơi sau đó từ từ thở ra thì mình lại trả lại cái bụng của mình nó phồng lên nó trở về vị trí ban đầu và lại cái phần khu vực phía dưới là hậu môn không nhíu nữa mà lại thả nó xuống nào chúng ta sẽ cùng một lúc mình phải thực hiện bốn thao tác sau hít vào này hóp bụng dưới này nhíu hậu môn này và nín hơi bắt đầu nhá chúng ta cùng làm nào hít vào hóp bụng dưới nhíu hậu môn và nín hơi thở ra hít vào hóp bụng dưới nhíu hậu môn nín hơi thở ra hít vào hóp bụng dưới nhíu hậu môn nín hơi thở ra khi cô bác anh chị tự tập ở nhà thì hoàn toàn hít và nín theo cái khả năng của mình mà hẳn là cô các anh chị đồng ý với tôi trong cuộc sống vợ chồng tình dục nó làm cho tình yêu nó thăng hoa nó giúp cho vợ chồng gắn kết với nhau hơn